Number one Hey guys. Hello teacher. Good evening. How are you today? Fine. Fine, thank you. okay. How's the weather? How's the weather in your at your place? Yes, I can hear you, Dukan, right? Are you talking? Okay. What is the weather? in your place? Cold. Cold? Yeah. Okay. In my place, like, like in Hanoi, yesterday it was super sunny and everything was fine. Everything, oh. I, I feel warm. Yeah, I, I think the summer is coming, but today it's cold. It's already cold outside and I think it will, it will rain tomorrow and it's Monday you know, Monday and rainy. It's, a nightmare to me. <laughs> okay, I have to go to work tomorrow and fingers crossed it is not raining tomorrow. Okay. <laughs> I don't like rain, especially on Monday. Okay, so is there anything special that you want to tell me and everyone? Feel free to say. you can say anything. Can you open your mic? You can still open your mic, right? Các con vẫn được mở mic đúng không? Các con vẫn tự mở được đúng không? Có gì đặc biệt ngày hôm nay mà con muốn nói à? không? Lan. Um, today I want to talk about the weather. Okay. Um, my dad says my dad said outside very cold. clothes and I trust it. But when I, I wear coat and I go outside, it's very hot. Really? And why? I, what yes. time was was that when you wear when you wore a coat? What time was it? I wear it at 5 p.m. 5 p.m. Yeah. You're in Hanoi, just like me, right? Yes, I'm a Hai District. Yes, but when Yes, I I was just outside and and it's pretty cold. Like ra cái một ngày qua rồi. <laughs> okay. ở cùng ở cùng thành phố mà sao chỗ con nóng chỗ cô lạnh nhỉ? ok, nhưng mà mong ngày mai không mưa nhá. Ngày mai đi làm mà mưa thì buồn lắm. Ok, last in the last lesson I have one homework for you, right? So have you all prepared the homework? I know, okay, there like, I don't think there is one person who posted the homework on our group on Facebook, but you can tell me right now. Tell me about uh, the thing that you like the most in your room or in your house. Okay, right? So this is the last lesson's homework. So do you have anything on hand right now and you can show me and everyone and talk about it? Do you understand? Hôm trước cô có ra bài tập này đúng không? Mà cô thấy là rất là ít bạn up lên nên là hôm nay cô sẽ hỏi luôn đi. Nếu như mà các con có cái đồ vật đấy ở ngay đây, các con có thể show lên trên camera của mình. Và nói về nó luôn ngay bây giờ, được không? Đâu rồi, có bạn nào sung phong không? Ai mute tôi thế này. Ok. Nghe thấy cô đúng không? Các bạn nghe thấy cô đúng không? Rồi. Ok, có bạn nào ờ, muốn nói về một cái đồ vật nào đó mà con yêu thích không? Ngay bây giờ. Nếu như mà có ngay ở tận tay ấy, thì có thể show lên trên màn hình, show lên trên camera để mọi người đều thấy nhá. đó gì cái gì? Rồi, ok có bạn nào không giơ tay phát nào để cô ờ, xem nào. Bạn nào trong lớp muốn nói luôn về chỉ cần nói vài câu thôi, năm năm max là năm câu. Nó là cái gì này? Nó được làm bằng chất liệu gì, màu gì? Và vì sao con thích nó? Ok, con chẳng tìm thấy cái gì. <laughs> Nếu không thấy cũng không sao, chỉ cần nói về nó thôi. Ok, bạn nào nào? Tina đúng không? Có thôi, có hôm nay con bật được mic chưa? Can you open your mic today? Yes. Yes. Okay. Hello. So you have that object on hand right yeah, now. it's here. It's <laughs> what is that? Okay, you can talk about it. Every. Okay, so this is a mm -hmm. tool. Yeah, and it is a bear. Yes. Bear. And I uh, received it in my birthday that it was last year, myself, in May. Yeah, that's my birthday. And uh, yes. when I soft. Soft? Yellow. Okay, it's a pillow, look like a bear's head. Uh, you, you said that you had this for your birthday? Yes. Okay, so Okay, so how long have you had it? How long have you had it? It was for one year. A year. Okay, so it was your last birthday. Yes. Okay, it is very soft. I can tell when you squeeze it. <laughs> I can tell when you squeeze it. Okay, very nice. Thank you, Tina. What a nice present. Okay, who who gave you that pillow? My mom. Okay, your mom. Okay, very thoughtful. Okay, so anyone else? Um, có bạn nào nữa không? Đức An con có tìm thấy cái gì đó không? Không tìm thấy cũng không sao nhé, cứ nói thôi. Um, I thought I will reveal about my pen. Your pen? Yes. A, oh, a favorite pen? Oh, yes. You have it on hand. Because you have it right I here. I don't think another. I saw pen and I think I will review pen. You are a reviewer. <laughs> okay. Yes. It made from plastic. And it made from plastic. I think it's very, very new because I bought it yesterday. Huh? It is made of plastic and you bought it today? Okay. Yes. So why why did you buy product, man. I bought it for because I'm writing in my notebook. Okay, so you didn't have any pens on at the moment, and then you have to, and you had to buy another one. Is yes. that it? Okay. And now it is your favorite at the moment. yeah. Okay. Thank you. How how much was it? How much was it? About five thousand. Five thousand dong. Five thousand dong. okay, okay. Thank you. Okay, anyone else? Phương, okay, I see you. Phương, where are you? Phương, can I? Hello, hello, teacher. Hello. So, oh, okay. What is this that? This is a case uh, it's can glows. Uh, it's in uh, blue, uh, yellow, uh, green, red. Okay. Um, it's oh, it's it's what? This uh, is can glows. Can glow? It can glow in the dark? Is that what you mean? Oh, okay. So you it has a uh, LED light. Okay, and you have to switch it on so it can glow up? Yes. Okay. Okay, so is that your favorite pencil case? Uh, I like pencil please. Okay, so why do you like it so much? Uh, because it's very beautiful. Okay, so where did you get it? Where did you get that pencil case? Where did you get it? Lý hỏi là con mua ở đâu? Ờ đúng rồi, con kiếm nó đâu? nhưng mà cái này con được tặng. Okay, so it is a present. Mm, yes. Mm, okay, very nice. So what do you put inside the pencil case? Can you show everyone? What is that? What, what is that in there inside the pencil case? Okay, cái gì bên trong? Um, có um, bút, um, um, okay, pen. Okay, and school supplies. Okay, thank you very much. Thank you Phương for sharing. Okay, anyone else? Bạn nào muốn nói nữa không? Ngoài chúng ta có nhiều thời gian lắm. Cô cũng chuẩn bị nhiều quiz lắm. Cứ nói đi các con. Đâu rồi? Bạn nào? Một đồ vật gì đó con có ngay bên cạnh cũng được. Đấy và nói với nó. Bạn nào đây? Dũng à? Dũng muốn nói gì không con? Minh Dũng à? Phải con không? Em chiêu nói phải nói nhiều ra chứ con cứ mở mic tẹo lên xong rồi con nói thế là gây ồn nhiều hờ nữa nào bạn nào muốn nói Jenny no I can see you have a, a very pretty pen it look like a rabbit <laughs> no ok rồi bạn nào muốn nói không cơ hội cuối cùng nhá thôi xong rồi, hôm nay cô sẽ vào bài luôn nha. Uh, ok. Rồi. Nay chúng ta, không nghĩ là chúng ta sẽ làm bài nghe khá nhiều đấy. Ơ, cô Phục mở đáp án rồi à? Gì vậy? Ok, chúng ta nghe qua là bài này nhá. vậy cô sẽ tắt tạm với các con một chút nhá. Track one point. Okay, listen to Kate, Jamie and Paul and match the person to their problems, okay? So uh, hmm, I need I need two people to do this right right on the screen. Okay, for me. Cô cần hai bạn. Một bạn là dùng mũi tên màu đỏ nhá, một bạn dùng mũi tên màu xanh nhá. Rồi, cô cần hai bạn làm luôn bài này giúp cô. Hai bạn đấy sẽ được viết lên trên bảng ấy. Hiểu ý cô không? Rồi, nào nào bạn nào sử dụng thành thạo EnoChat thì cô sẽ gọi <laughs> ưu tiên ok rồi từ từ từ từ từ mi một lần thôi để để cô xem nào uh, nhiều mi quá đầu tiên chúng ta có bạn uh, bình an nhá bình an và lại có cả hai vạch ở đây này bình an và jenny <laughs> rồi hai bạn đấy nhá thì cô sẽ lấy bạn Bình An là màu đỏ và bạn ờ, Jenny là màu xanh đi cô vừa làm cái gì Point 30 Conversation one. Đùa Rồi Rồi bạn ờ, Bình An Bình An ờ, màu xanh nhá Còn bạn Jenny màu đỏ đi Ok các con biết là cái chỗ draw ấy nó có hình mũi tên ấy thì con lấy cái mũi tên này sau đó con chọn format chọn màu là được ok à? hỏi cho nghe các bạn khác ờ, làm rồi đó, câu hỏi nhé ok bắt đầu Can you come to my party on Saturday, Kate? What time? About three o'clock. I'm afraid I can't. I go swimming at three on Saturdays. Can I come later? Yes, of course. See you then. Conversation 2 Hi, Jamie. Are you okay? No, not really. There's a football match this afternoon, and I'm not in the team. Oh, that's a pity. Do you want to come cycling with me instead? Yeah. OK. Thanks. Conversation 3 Paul, I've got two tickets for the concert on Friday. Do you want to come with me? I'd love to, but my dad says I can't go out this weekend. I've got exams next week. What a shame. You can study on Saturday. I know. Tell my dad. Rồi, Jenny biết cái chỗ Annotate eh, rồi đúng không con? Nhưng mà nó chỗ draw ấy, không phải là chỗ eh, Sam hay sao đâu. nó chỗ draw, sau rồi con chọn đến tên ấy. các bạn đang nhà nước trong chat là muốn cả màu vàng nữa chờ à? đây đây màu vàng à? thế thì tôi cô gọi bạn PC nhá có một bạn tên là PC tôi không, không biết là bạn nào đó màu vàng nhá PC là bạn nào đây, <laughs> rồi cho màu vàng rồi xin mời xin mời nối cô chơi lần nữa này track 1.30 Conversation 1 Can you come to my party on Saturday, Kate? What time? About three o'clock. I'm afraid I can't. I go swimming at three on Saturdays. Can I come later? Yes, of course. See you then. Conversation 2 Hi, Jamie. Are you okay? No, not really. There's a football match this afternoon, and I'm not in the team. Oh, that's a pity. Do you want to come cycling with me instead? Yeah. OK. Thanks. Conversation 3 Paul, I've got two tickets for the concert on Friday. Do you want to come with me? I'd love to, but my dad says I can't go out this weekend. I've got exams next week. What a shame. You can study on Saturday. I know. Tell my dad. Rồi, ok. Lát cô sẽ hỏi là vì sao, lý do vì sao và đây là thành vấn đề của các bạn này nha. Không biết các con có nhớ không? Rồi, đâu bạn PC đâu rồi, bạn PC mi mi mi mi ở trong uh, chat nhưng mà chả thấy xuất hiện ở trên này. Rồi, cô thấy là bạn Bình An và bạn Jenny đã làm xong rồi đấy. Ok. Rồi lại còn đá bóng trong này nữa. Cô biết rồi, cô biết PC là máy tính rồi nhưng mà có bạn để tên là PC ấy. Cô không biết gọi tên như nào nữa. Hiểu ý cô? <laughs> rồi, ok. Hãy check nha. Rồi, ok. So, J Kate's birthday party Jamie football and Paul concert. ok bạn nào nhớ lý do mà bạn Kate không thể tham dự cái birthday party này là gì được không có thể nói cho cô được không có bạn nào nhớ không ờ bạn bạn là Jasmine đúng không cô nghĩ là con biết đáp án à, tại vì con không có nhớ là bạn đã đi đâu nhưng mà con chỉ biết là bạn kia đi bận đâu à, đó rồi con đúng rồi đúng rồi Thế Vinh Thế Vinh hộ cô đúng là bạn ấy bận đi đâu đó đấy con ạ đúng đúng rồi Thế Vinh Rồi Thế Vinh là đúng rồi nhưng mà nói nó cùng bằng tiếng Anh nhá Okay, so what is the problem? Rồi, cô không nghe tiếng gì bên con rồi Vinh ạ à. Rồi, rồi, cái hay thấy rồi In 3 o'clock uh go to swim Okay, at 3 o'clock Kate has to go swimming đúng rồi khi mình nói về giờ thì mình phải dùng at con nhá không phải là in rồi at three o'clock Jasmine has to go swimming so but she she can still go to the birthday party just after that okay so she cannot be on time okay tiếp theo chúng ta có Jamie and football bạn nào giúp cô oh Cao Danh Lưu, con có biết lý do vì sao bạn Jamie lại có vấn đề gì đấy với trận bóng đá này không? Hello, hello. Cô quên đấy, cô cho cô nghe lại đi. Ờ, see you then. See you then. Conversation 2. Okay. Hi Jamie. Are you okay? No. Not really. There's a football match this afternoon, and I'm not in the team. Oh, that's a pity. Okay, so what's wrong with Jamie? Okay, Cao danh lưu con đã, con có biết đáp án không? Nói cho cô nào. Bạn nào biết nào? Ờ, cô gọi lại bạn Jasmine nhá, lần này nói cho cô bằng tiếng Anh nhá. Uh, because Jamie can't this morning they has a basketball team and she not in that team. Okay, Jamie. Jamie, he is not in the football team, so he cannot. She she was very sad. Mm, okay, and he Jamie là là con trai đấy con. okay, Jamie is not in the football team, so he cannot participate in the football match. Okay, what a pity. Ok. Sau đấy thì bạn uh, bạn của bạn ý rủ đi đâu? Do you want to come cycling with me instead? Yeah. Okay. Thanks. So, what are they going to do after that? Instead of instead of going to the football match? Uh, Hồng Ngân. Hồng Ngân, are you there? What are they going to do instead of going to the football match? không trả lời cô rồi thôi bạn Lan bắt luộc đi <laughs> they go cycling okay they're going cycling okay thank you cô sẽ bật tiếp cái số 3 nhé số 3 các con còn nhớ không nhỉ cô không muốn bật lên để cho con chắc con tự nhớ ok bạn nào nhớ bạn nào nhớ nói lôi động cô thôi nào à, con có thể nhắn vào chat thì cô sẽ biết là bạn nào đang kiểu active ấy xong đấy thì cô sẽ biết là cô nên gọi bạn nào bạn nào đang tập trung thì cô sẽ gọi nhá chứ cô mà cứ gọi bừa thì đợi một lúc không thấy trả lời ấy. cua lắm ok bạn Lan gọi lại bạn Lan này because he has an exam next week ok he has an exam Các cô nghe thành homework nhỉ kiểu lại làm uh, homework nhỉ nghe lại xem nào conversation 3 Paul I've got two tickets for the concert on Friday. Oh. Do you want to come with me? I'd love to, but my dad says I can't go out this weekend. I've got exams next week. What a shame. You can study on Saturday. I know. Tell my dad. Đúng rồi, trả lời đúng rồi Lan ơi. Cô nghe nào ở Hồng quốc à? Quay, cô nghe nhầm ra phải khác thì sao? <laughs> Rồi, đúng rồi. Okay, so uh, his dad doesn't want him to go out this weekend because he has an exam next week, right? Okay, he has to stay at home and do exercise, do some exercises. Okay, very good. Rồi, cảm ơn các con, cảm ơn bạn Bình An và bạn Jenny nhá đã làm bài giúp cô. Bạn PC là bạn nào? <laughs> Trời ơi, cô gọi mà không không làm bài. Ok, rồi đây là chính là cái transcript mà các con vừa được nghe đấy. Bây giờ nhiệm vụ của con là điền ghép ba cái câu này vào ba cái chỗ trống xem là câu nào là câu phù hợp đầu tiên cô hỏi uh, những cái câu này mình nói khi nào I'm afraid I can't oh that's a pity and what a shame khi nào chúng ta sẽ dùng những câu này uh, ok rồi bạn nào muốn trả lời một lần giơ tay này một là kiểu raise hand ở, trong zoom ấy con thứ hai là nhắn vào trong chat thì cô phải biết rồi nhá ok ba câu này đều diễn tả một cái trạng thái phản ứng lại cái gì đó đó là cái gì ok <laughs> bạn à, bạn nào nhỉ Nguyễn Vũ Khánh Huyền có trả lời giúp cô được không là đang ờ, ở đấy nhỉ dạ con cô là ok cô đây Lan à? ở à, đâu bạn nào đang nói nhỉ? Có phải Khánh Huyền đang nói không? Sao cô thấy cái mic nó không được? Rồi, bạn nào bạn nào đang nói thì cũng nói nhá. Rồi, ba câu này diễn tả có nghĩa là mình sẽ được sử dụng trong những cái tình huống như nào I'm afraid I can't. Oh, that's a pity. And what a shame. Okay. Rồi, bạn nào bạn nào? Khánh Huyền. Khánh Huyền con ơi. À bạn PC này. <laughs> cô nhìn thấy con này nhưng mà con không biết nên chia sẻ nữa cô. Rồi, bạn nào có thể trả lời giúp cô? Thôi, đợi hơi lâu nhỉ. Tina vậy. Trời ơi. Ok, mình có ba câu này. Khi nào con sẽ dùng? Cô nói đang nói chung nhá, khi nào con sẽ dùng những câu như thế này? Nó diễn tả cái thái độ gì của mình? Con nói gì nhỉ? Cô chưa nghe rõ. Ba ba cái câu này này, ba cái câu trong hộp ấy đáng tiếc đúng không thể hiện sự tiếc nuối đúng không ừ, đúng rồi có thể là mình nhận được một lời mời nào đó mà mình không đi được thì mình có thể nói là I'm afraid I can't tớ e là tớ không đi được rồi là vâng um, sau sau đấy thì bạn kia nói là oh, tiếc thế oh that's a pity hoặc là what a shame rồi bây giờ cô cần hai bạn bạn nào biết ở đây nhỉ bạn nào viết lên đây nhỉ trời đất đây rồi cô cần hai bạn nhá đầu tiên đóng giúp cô bạn A với cả bạn K đây này dặn một nhá ơ bạn Jasmine cô chưa cho viết sao con lại viết lên trên này ok <clears throat> rồi nhưng mà con làm đúng rồi đấy nhưng mà con làm đúng rồi đấy huy trường và Emma ok huy trường và Emma nói giúp cô đoạn một nhá và bạn nào đoạn K phải điền luôn nhá được yeah. <clears throat> rồi à, để cô bật mic quên huy trường là bạn em à rồi cô bật mic cho khá con rồi Can you come to my party on Saturday, Kate? What time? About three o'clock. Oh, I'm afraid I can't. I will swim at three on Saturdays. Can I come later? Yes, of course. See you then. Okay, very good, very good. Đúng rồi. Đoạn này chúng ta sẽ điền I'm afraid I can't. Đúng rồi, cậu có thể đến bữa tiệc của tớ vào thứ bảy được không? Bây giờ? 3 giờ? À, không được rồi. Ok, tớ e là tớ không đi được rồi. Bởi vì sau đấy tớ phải đi đi à, bơi đúng không nào? Ok, nhưng mà bạn ấy vẫn đến được, bạn chỉ đến muộn một tẹo thôi. Rồi, cảm ơn hai con. Cô cần hai bạn nữa, hai bạn nữa. uh, hai bạn nữa nào bạn nào nhắn tin vào trong chat thì cô biết gái đẹp da xanh đây gái ôi trời ơi nào gọi bạn nào đây diệu hiền diệu hiền và hữu nghĩa ok con bật mình lên nha Ừ, và bạn à, hữu nghĩa rồi chưa rồi bạn nào nói trước cũng được sau đấy bạn kia nói bật mic chưa con nghĩa ơi hiền ơi rồi bạn hiền có thấy con bật mic rồi con nói trước nha Jam. Hi, Jamie. Are you okay? Nghĩa gì con? No, I'm not really. There's a football match this afternoon and I'm not in the team. Oh, that's a pity. Do you want to come cycling with me instead? Yeah, okay, thanks. Okay, giọng giọng B bạn Nghĩa cái cái, cái loa nghe hay nhỉ nghe sướng tai nhỉ ok rồi cảm ơn nghĩa cảm ơn bạn hiền ok oh that's a pity tiếc quá tiếc quá thể hiện sự tiếc nuối rồi đúng rồi tiếp theo đoạn số 3 đoạn cuối cùng giúp cô bạn um, cao danh lưu lần này phải gọi rồi và bạn trần thu huyền bạn nào nói trước cũng được Vũ Huyền nói trước con nhé. Vâng ạ. Paul, I've got two tickets for the concert on Friday. Do you want to come with me? Tiêu ơi, cao danh Tiêu. Nói đi con, có thể con bật đấy. My dad says I can go out this weekend I was in some network. What a shame. You can study on Saturday. Tiếp tiếp con, xanh đi thôi. Còn còn câu cuối mà con không đọc nữa là tắt mất mic rồi trời đất ơi rồi nốt câu cuối đó cô cô nốt cho nhá I know xíu bùi I guess cô nói nó thuộc không à cô con <laughs> ok rồi what a shame tiếc quá tiếc quá rồi ok vậy thế thôi đấy nhớ ba câu này ba câu này dùng khá là nhiều trong văn nói đó con nếu con làm về sau mà có nói chuyện với nước ngoài ấy, Đấy mặt mình muốn thể hiện sự tiếc nuối có thể nói những câu này hoặc là có thể từ chối người khác qua câu là I'm afraid I can't một cách lịch sự nhé. Rồi. Ok. Xem. Ok, bây giờ cô có một bài nghe nho nhỏ cho con. Ờ, ok, nhưng mà cô phải share màn hình như này. Ồ, oh, thế rồi. Không được. Cô nghĩ lại thêm nào. để cô tí nha. Ừm, ok kê, Cô đang bật tiếng không? Con có nghe gì không? Cô nghĩ là không nghe được. ok chờ cô một tẹo, chờ cô một tẹo, một tẹo thôi. kỹ thuật lỗi kỹ thuật rồi uhm. rồi bây giờ cô thử share screen này các con nhìn các con vừa nhìn thấy các con nhìn thấy hai màn hình luôn đúng không ok rồi sẽ cố gắng cho cái này to lên một to đâu đủ to không rồi đây là máy nghe của chúng ta nhé bởi vì cô không tải được nó về không tải được CD về cho nên là cô phải bật như thế này ok đây đây là bài nghe đây là một uh, cái talk show cái người dẫn chương trình người ta mời một bạn đến và nói về những sản phẩm mà bạn ấy làm ok chúng ta làm bài năm đầu tiên nhé Okay, listen and match the prices to the objects. Okay, so we have three objects here, earrings, necklace, and rings, right? So I need someone to tell me how we can say about the prices in this exercise. Các con đã biết đọc cái số cái giá tiền này chưa? Cô cần một bạn đọc giúp cô xem là mình sẽ đọc như thế nào. Mình phải biết cách đọc cái đã rồi sau đấy mình vào bài thì mình mới nghe được cái phần đấy đúng không? thì mình mới mình mới nghe được và mình nối được vậy okay. rồi Đức An hộ cô xem là có đọc hộ cô ba cái giá tiền đấy không nào bằng tiếng Anh nhá người nước ngoài họ đọc giá tiền như thế nào đây là thao còn thôi nhưng mà mình không cần quan tâm đến cái đấy đọc cho cô số đó ừ. okay Ok, rồi cô thấy là con đọc thì số là các đúng đúng rồi nhá, nhưng mà trong tiếng Anh ấy người ta sẽ không đọc chấm đâu. 4.99 đúng không? Người ta đọc là 499, 499 ấy. 499 này. 24.99 và 49.99. Được. Dạ, đấy, mình sẽ đọc như thế nhá. Ok, rồi chúng ta sẽ nghe một chút để xem là chúng ta sẽ nối như nào nhá Cái này thì lần này cô không cho Thôi đừng đừng viết lên màn hình cô Jasmine rồi. Không cô lại phải tắt annotate à, được còn. Ok. Rồi, chúng ta nghe này. Fee wise. Con nghe được không? This is Shop Till You Drop. The best shopping show on TV. I've got a very special guest today, Martha Blue. Martha is only 13 and she makes beautiful necklaces, rings and earrings. And you can buy them here on Shop Till You Drop today. Hello, Martha. Hi, Alfie. Thank you for having me on your show. It's great to have you here, Martha. What have you got to show us today? Lots of things. Look at this beautiful necklace. Can you describe it to the people at home? Yes, I can. The necklace is made of gold. Oh, it's beautiful. How much is it? You can buy it for forty nine ninety nine. And look at these earrings. They're made of silver, and you can buy them for only twenty four ninety nine. Only twenty four ninety nine? Fantastic! They're very nice too. They'd be a great present for my wife. Do you have anything else to show us? No, but I'd like to tell you about something new and very exciting. What? Tell us. Well, plastic is in fashion, and I make plastic rings. What are they like? They're big and bright. I make them in red, yellow and green. Are they expensive? No, they're very cheap. You can buy one for only four ninety nine. Wow! Well, thank you for coming on the show today, Martha. No problem, Alfie. See you again. Okay. Rồi. Thế là hết bài rồi. Các con nghe được không? Đây có cần nghe một lần nữa không? Cô nghĩ là không cần đâu đúng không? ok bạn nào làm giúp cô cô cần uh, hai bạn đi lại màu xanh màu đỏ nhá ok bạn nào làm giúp cô nè nối luôn À, bạn nào chưa gọi nhỉ cô rất muốn gọi tất cả con đấy cho cô rất muốn gọi tất cả con ok bạn là bảo châu này bảo châu cô sẽ lấy bảo châu là màu đỏ xanh đi nó tiện rồi <laughs> à, màu, màu đỏ màu đỏ màu đỏ bảo châu rồi còn màu xanh là bạn à, cô cần bạn nữa ừ. muốn thì mở à không được mình là lớp mà chứ có phải là cái chợ đâu các con ờ, à, bạn Jenny đi à đâu Jenny vừa làm rồi mà thôi cô sẽ gọi bạn à, bạn trường trường nhá ok để cô bật annotate ok enable rồi đấy ok rồi làm hộ cô bài 1 à bài 5 nối giúp cô cái nào vào với giá tiền nào ok còn các bạn còn lại cô sẽ hỏi con làm với rồi đầu tiên cô hỏi bạn cô uh, thấy các bạn khác thì sao cô chỉ thấy có một vài bạn gương mặt những gương mặt thân quen chỉ các bạn ấy rất là active trong lớp nhưng mà các bạn khác thì cứ ngồi im ý cô không biết là có vấn đề gì không rồi ờ, cô hỏi bạn đào khánh linh này ok ok how much are the earrings how much are the earrings for 24.99. Okay, the earrings are 24.99. Okay, thank you. Đúng rồi con ơi. Bùi Mai Mai. Okay, are you there? Mai Mai còn có đấy không? Cô hỏi một chút này. Bật mic nè. Bật được không? Bật mic không? Cô hỏi bạn à, Đặng Ngọc vậy con có đấy không đâu rồi con đâu hết rồi ơ bạn bảo châu có thể viết lên trên này con ơi cứ viết đi con cô gọi con mà đúng không con là màu đỏ con hãy lấy cái đường kẻ màu đỏ và kẻ lên cho cô xem nào ui trời. minh châu minh châu minh châu có ở đây không ấy <laughs> không bạn nào trả lời cô Vũ Thùy Dương gọi chồng cô vợ Vũ Thùy Dương cô là Trần Đồng cô buồn lắm cô buồn lắm bạn gái đẹp và da xanh xem nào rất rất active ở trong phần chat nha nhưng mà không giơ tay cao danh lưu con không được viết trên bảng cô đã cho là mày sáu động Gái đẹp da xanh alo Đó, không bạn trả lời cô Khánh Linh Lê Như Ngọc gọi lần lượt nhé bạn nào trả lời trả lời Lê Như Ngọc con ở đây không Rồi, đây, đây. Lê Xuân Thịnh Linh Giang Linh Giang dạ. Bình Đức à đâu ai đấy ai đấy ai ai vừa dạ. trả lời cô đấy bạn nào đấy xin tên phát nào Minh Giang à rồi Minh Giang ok có hỏi chút ok how much are the necklace how much are the necklaces how much is the necklace đúng không ok Minh Giang con đâu rồi Giang đúng không là Linh Giang của Minh Giang ôi không biết con trời ơi Tao có hỏi giá của cái ờ, vòng cổ là bao tiền có nói được giúp cô không? <laughs> Không á? <laughs> Không á? Thôi rồi, trời ơi, được rồi. Dasmin á, muốn làm phần annotate á, thì làm đi con, thay thay bạn Bảo Châu nhá. Bảo Châu ờ, đâu ấy, cô chẳng biết bạn chạy đâu mất rồi. Bảo Châu có đấy không? Bật mic lên cô hỏi xem nào. Alo. Ơ. Được rồi, ok. Đợi bạn uh, Jasmine bạn làm xong rồi chúng ta chữa. Ấy. mấy cô nói bị lag à? Huy trường mọi người đừng rep cô. Là sao? Là sao hả? trường Đấy giờ thế này thì không được rồi. Mình phải đoàn kết chứ. Các con lại thế này thì cố chịu ấy nha. Nào Huy trưởng đâu mở mic lên cô cô hỏi xem nào. Huy trưởng đâu Nào bật mic lên cô hỏi này. Đây cô ơi. Ờ sao con nhắn tin như thế ở trong chat? Mọi người đừng rep cô nhá. Thế là sao? Hả con? Không có chị nào có, không có chị ấy. Ờ cô rất là thoải mái á. nhưng mà nếu mà <laughs> con mà nếu mà con mà như thế này là cô không không dạy con đâu thật đấy trời ơi cô cực kỳ thoải mái luôn nhưng mà một khi con đã không tương tác với cô thì tất nhiên cô không tương tác tương tác lại đúng không cô không thể ngồi đó mà mình suốt cả buổi thế được đúng không ok rồi chưa đây này Ok, các con điền đúng rồi. So the earrings are 40 24.99. The necklace is 49.99 and the rings are 4.99. Ok, được chưa? Chúng ta sẽ làm tiếp bài tiếp theo. Bài này thì khó hơn một tí ạ. Khó hơn một chút thôi, nhưng không quá nhiều. Được rồi. Ok, cô sẽ mở lại cái recording này cho con nghe là vào bài 6 nha. Track 5 Hello, I'm phoning to ask about violin lessons. What's your name, please? It's Mrs. Driscoll. That's D R I S C O L L. Thanks. Can I have lessons after school? We finish at half past three. Okay, that's fine. You can come here at four o'clock. Track six. Good morning. I'm Alfie Wise, and this is Shop Till You Drop the best shopping show on TV. I've got a very special guest today, Martha Blue. Martha is only 13 and she makes beautiful necklaces, rings and earrings. And you can buy them here on Shop Till You Drop today. Hello, Martha. Hi, Alfie. Thank you for having me on your show. It's great to have you here, Martha. What have you got to show us today? Lots of things. Look at this beautiful necklace. Can you describe it to the people at home? Yes, I can. The necklace is made of gold. Oh, it's beautiful. How much is it? You can buy it for forty nine ninety nine. And look at these earrings. They're made of silver and you can buy them for only twenty four ninety nine. Only twenty four ninety nine? Fantastic! They're very nice too. They'd be a great present for my wife. Do you have anything else to show us? No, but I'd like to tell you about something new and very exciting. What? Tell us. Well, plastic is in fashion and I make plastic rings. What are they like? They're big and bright. I make them in red, yellow and green. Are they expensive? No, they're very cheap. You can buy one for only four ninety nine. Wow! Well, thank you for coming on the show today, Martha. No problem, Alfie. See you again. Okay. khá là dài đúng không nhưng mà cô thấy các cái thông tin này rất là dễ nhớ ok cô sẽ cho các nghe một lần nữa và trong lần nghe này thì cô sẽ ờ, mời ờ, hai bạn đi lại là hai bạn nhé ok hai bạn làm giúp cô bài số 6 Ok, tiếp thẳng đấy nhé. ờ, gọi bạn nào nhỉ ừ, bạn uh, Emma đi Emma và bạn có một bạn PC đúng không? Nãy cô, nãy cô chưa gọi được đúng không? Ok, Emma màu đỏ bạn PC màu xanh nhá. Con khoanh thẳng lên luôn chỗ này. Ok. Nghe lần nữa nha. PC có viết được không này? Viết viết được hay không được bảo cô nhá. Chứ lúc nãy cô gọi con mà con không viết đi. biết đúng không con đánh vào chat cho cô xem nào Rồi, đây, đây, đâu rồi? Không tìm thấy tên luôn. Không thấy tên luôn ấy. Ok, Đặng Ngọc con có viết ở trên lên trên bảng không? Ừ, Ngọc đâu nhỉ? Ôi, trên màn hình cô nhiều tab cực luôn. ok con viết lên trên này không thì cô sẽ cho con viết mở mic lên nào con nghe lác lác không có gì nhỉ cô gọi bạn Minh Ngọc nhá em con như nào nhỉ các con biết được không? Cô Tôi gọi con nhá. Em mang màu đỏ và bạn Minh Ngọc màu xanh. Ok, khoanh lên trên này giúp cô. Ok không? được ạ. Ok con. Em ai nhá. Rồi, cô vẫn là con, con vẫn biết cho cô. Rồi, chúng ta nghe lại lần nữa. Track 6. Good morning. I'm Alfie Wise. And this is Shop Till You Drop, the best shopping show on TV. I've got a very special guest today, Martha Blue. Martha is only 13 and she makes beautiful necklaces, rings and earrings. And you can buy them here on Shop Till You Drop today. Hello, Martha. Hi, Alfie. Thank you for having me on your show. It's great to have you here, Martha. What have you got to show us today? Lots of things. Look at this beautiful necklace. Can you describe it to the people at home? Yes, I can. The necklace is made of gold. Oh, it's beautiful. How much is it? You can buy it for forty nine ninety nine. And look at these earrings. They're made of silver. And you can buy them for only twenty four ninety nine. Only twenty four ninety nine? Fantastic! They're very nice too. They'd be a great present for my wife. Do you have anything else to show us? No, but I'd like to tell you about something new and very exciting. What? Tell us. Well, plastic is in fashion, and I make plastic rings. What are they like? They're big and bright. I make them in red, yellow, and green. Are they expensive? No, they're very cheap. You can buy one for only four ninety nine. Wow! Well, thank you for coming on the show today, Martha. No problem, Alfie. See you again. Bye. dễ à Jasmine ơi Jasmine ơi Đó, con chẳng nghe lời cô gì ok rồi cô đã nhận được tất cả các uh, đáp án của bạn Minh Ngọc rồi mà chưa thấy bạn Emma viết nhở lại chúng ta lại check xem nhé ok đúng rồi ok rất là giỏi Okay, so the name of the show is Shop Till You Drop. Shop Till You Drop là một cách chơi chữ kiểu đó là mua sắm đến khi nào ngất rồi đấy kiểu thế shop till you drop bạn này tên là Martha Blue là bạn khách mời được mời đến chương trình này Okay, what is the necklace made of vòng cổ làm bằng gì bằng là bằng vàng này Hát khuyên tay là làm bằng gì làm bằng bạc và những cái nhẫn thì như thế nào nó rất to và nó rất là sáng Ok, rồi, tức chúng ta đã có khá là nhiều thông tin ở trên này rồi. Nhiệm vụ của con bây giờ cũng cần một bạn thôi là nói giúp cô, kể lại giúp cô xem là trong cái buổi phỏng vấn này, trong cái talk show này, những thông tin nào mình cần lưu ý nhá. Đây chẳng hạn là name of the show này chắc chắn rồi. Tên của những người xuất hiện trong show này và những cái đồ vật mà được nhắc đến thì được làm bằng gì và tính chất của nó như thế nào, giá cả như thế nào nhá. Ok. Rồi, cô chỉ cần một bạn thôi sau đó chúng ta sẽ à, sang quiz bởi vì cô chuẩn bị quiz chúng ta vẫn phải làm đúng không ok nhanh nhanh nhanh nhanh con ơi nhanh nhanh nhanh, nhanh. Ờ. cô cần bạn nào nói cho cô chứ bạn nào bạn nào ok và, cô có gọi hai bạn cô sẽ gọi sao nhiều bạn thế nhỉ bình an cô gọi bình an bình an ok rồi nói luôn name of the shop till you sổ vang đấy con vang rồi nghe như kiểu mic karaoke ấy. cô bật thử lại nhá nếu mà vẫn vang thì, thì thôi cô hẹn con buổi sau nhá hoặc là lát nữa nhá nếu mà nó ổn hơn nhá mình nó vang thế thì không nghe được nào bình an nói lại cô nghe xem nào Name of the name of the show Shop Till You Drop. Đúng. Name of the billboard Mata Blue. Rồi. Không, cái này thì con phải có một cái gọi là cái cách để mình tổng hợp lại thông tin và truyền đạt nó cho đến mọi người cơ chứ không phải là liệt kê đâu nào bạn nào làm giúp cô nè rồi cảm ơn bình an cô người bạn khác nhá nghe xem là bạn làm như nào nhá ờ, à, bạn nào làm được nhở china vậy <laughs> ok con It has a guest that named Martha Moon Hmm? blue, uh, a necklace that it's made of gold, and earrings that made of silvers, and -hmm. rings that makes of plastic and glass. Okay, how about the price of the things that Martha Blue made? bật bạn mic Uh, the price is the rings cost four pound ninety nine. Uh, the earrings cost twenty pound ninety nine. Uh, the necklace cost forty nine pound ninety nine. Ok, rồi cô cảm ơn. Cô cần một bạn nữa rồi. Chia là thấy cũng khá là tốt nhưng mà ý của cô là nó cái coi như là mình là người kể lại cái show này đi chẳng hạn như là đây là TV show tên là Shop Till You Drop người dẫn chương trình là Alfie White và khách là Martha Blue thì bạn này bạn đi làm ra được một số sản phẩm như là earrings, necklace và rings earrings được làm bằng gì có giá như thế này necklace được làm bằng gì giá như thế này và ring làm bằng gì giá như thế này có hiểu không? đấy mình mình tổng hợp cái thông tin mà mình tiếp nhận được ý và làm cho nó gọn gàng sau đó thì mình truyền đạt đến mọi người đúng không rồi cô cần một bạn nhé một bạn cuối cùng sau đấy chúng ta sẽ sang quiz Đức An nhá Đức An đâu rồi rồi con ơi rồi nói cho cô um, the earring in a uh, price of ninety nine and is made from it is made from I think made made of made of I think it's made of silver. Huh? The rings is made, the ring is very cheap. the huh? cheapest from the, tree is made of plastic and it cost you four ninety nine. And the, the, last thing is the rings. Uh, that thing is a, is a necklace. It is a, uh, It's more expensive. It's fourteen ninety nine. It is made of gold. Ok, rồi, cô cảm ơn. Đúng rồi. Đấy. Rồi. Mà cô vẫn cần <laughs> lúc đấy nếu mà con nói thêm được là cái tên chương trình này là gì và có nhân vật nào ấy thì tốt nữa. Rồi, ok. Bài hôm nay như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ sang quiz. À, chắc chắn là phải có quiz rồi. Buổi sau chúng ta sẽ ôn lại về thì quá khứ đơn cho nên là cô đã tìm một vài bài liên quan đến quá khứ đơn trên trên uh, ờ, blue kit chưa biết trời nào đâu nhưng mà chúng ta cứ chơi chứ ờ, ok bài này đúng không nhỉ đúng rồi đúng rồi đúng rồi hốt xem nào cũng chưa biết chơi nào đâu thử nhé đấy biết ngay hôm trước làm với crypto hack này kiểu ngồi siêu lâu ấy ngồi hết giờ không làm xong Ok, cô sẽ chọn lần lượt đi. Mỗi hôm chúng ta sẽ chơi một trò. Không chọn, chơi lần lượt. Thử xem. Ok, time này. 7 phút à? Mình không có nhiều nhiều như vậy đâu, 5 phút thôi. Now date joining. Tào muộn không được. Show instruction. Use random names. À, tự điền tên allow student account rồi who's now? the game ends after the set time has passed có nghĩa chúng ta chỉ có 5 phút thôi vào muộn không được tính nữa nhé ok host ok lần này thì chúng ta sẽ vào bằng đường link cô gửi ở trong à. rồi vào thôi vào thôi vào thôi nếu bạn nào mà không có không có máy tính thì vào bằng nút kết com gạch chéo play và nhập game id này nhá phim hình sự vậy ba mươi hai bạn lớp mình này có 50 bạn cô 你。 start đi này đang vào mà nó kiểu lốt lâu quá ấy. con không vào được à Hina sao con không vào được con thử vào bằng à, máy tính là à bằng à, điện thoại máy tính máy tính bảng được không ừ, thế cô cũng chịu không biết làm nào thì như ngày trước con cũng không vào được đúng không cô cho con lại link đây cô gửi link đây làm gì bạn nào cứ nhắn linh tinh ở trên này ấy nhở nhắn linh tinh cô bảo thấy vương thích con gà đấy linh à còn bạn nào nữa không nào rồi 40 người rồi thế cô bắt đầu nhá các con vào bằng máy gì vậy nó lại không vào được nhỉ rồi nhá rồi vào muộn là được không không tính nữa đâu lại có bắt đầu đây thôi Tina xem các bạn chơi á buổi sau cô cho con <laughs> chơi quizzes thì mình sẽ chơi được gold from others đang chơi chưa vậy cái này cô không nhìn được <laughs> không biết các bạn không vào được chơi group kit để nhỏ buồn ấy Okay, so we have Tino. No, <laughs> now we have another one in the first place. Rồi, Thiên Hương Lê là ai? Sau 7 phút mà bạn nào có nhiều vàng nhất là bạn sẽ thắng. về Ôi, trò này chả biết hoa treo chơi như nào ấy Brilliant in the first place. Emma now. <laughs> okay, so the positions are switching like continuously. sẽ đứng thứ nhất ấy tương lê pha ke nữa đây rồi nghe nhạc này có buồn ngủ quá nhau đúng không vàng thế ok biết cô sẽ phải dừng trò này ở đây đây lâu rồi nghe nha à, sau một phút nữa vậy 33 giây, 30 giây cuối cùng. Rất xin lỗi các bạn nào mà không vào được trò này phải ngồi nhìn các bạn khác chơi. Nếu mà còn thời gian, cô vẫn còn một cái <laughs> quiz gì nữa. final standing. Ồ, oh, bạn Thu Hiền được thứ nhất nè. Ok, Thu, Thu Hiền in the first place, second place, Abiu. Ok, and third place, đừng như thế, đừng như thế. Rồi, ok, xem nào. Bật tròn này chơi thì vui thật đấy nhưng mà chẳng biết là bạn nào thật sự là trả lời đúng nhiều ấy, kiểu nó chỉ dựa vào vàng thôi các con. Ok, Thu Huyền 48 là sao nhỉ? không biết được đi theo màu xanh là sao màu xanh là đúng à màu xanh là đúng làm đúng nhiều còn màu đỏ là làm sai đúng không ok so, Emma làm đúng thế này mà chắc bị cướp vàng rồi nhờ ok như <laughs> này chả biết là bạn nào làm đúng bạn nào làm sai ok còn muốn chơi ờ, uh, cái gì đâu muốn chơi cái gì không con muộn rồi đấy rất rất muộn rồi có ạ à. <laughs> có ạ à. thế là lần này chúng ta sẽ chơi ấy thôi nhanh rồi cứ khuya được con không thấp khoe được ok vào đi các con vào đi vèo đi vèo đi không nhắn vào chat nữa nha không nhắn vào chat nữa không nhắn vào chat nữa vào link vào link thôi Ờ, chơi đâu ờ cô biết là cũng hơi muộn rồi nhưng mà có có một vài bạn không chơi được ấy. thế chắc cô thấy cô đã có lần chơi Blue Kids rồi và thấy nó rất mất rất nhiều thời gian nói cùng mình không biết là bài câu nào để mà chữa ấy. nó nó mất thời gian mà mình thì đâu có nhiều thời gian đâu không chơi nữa được không cô không chơi nữa thì con thể ao phòng và làm nốt bài tập của con rồi đi ngủ mai đi học còn bạn nào có thể chơi được thì cứ ở lại bị cướp vàng <laughs> cô biết Rồi. Ờ. các bạn khác vẫn có thể vào lại cô start nhé start luôn nhé các con vẫn có thể vào tiếp được ấy ok xem nào Nào làm luôn Tina vào được chưa con? Minh Ngọc vào được chưa? À, chữ Ok. Cô sẽ cho next slide luôn. Rồi luôn. đề bài nhá phải bạn không trả lời này okay and hôm nay cô sẽ cho con chơi để môn vậy thôi Sao chúng ta sẽ chơi full cái bài này nhé bây giờ là 9 giờ 16 <laughs> phút rồi ok rồi để xem nào rồi ok mới chơi chơi được uh, một chút chút, chút chút thôi buổi sau cô cho chơi full đấy Buổi nó khá là dài nhiều câu hỏi lắm ok rồi buổi sau chúng ta sẽ uh, à, thế chơi tiếp cái đấy nhá Bây giờ mình không có đủ thời gian nữa rồi ok chưa con rồi đây cô bảo là lần sau cứ chơi quiz gì thôi chơi lúc mất thời gian mà những bạn nào mà trả lời đúng nhiều câu ấy mà bị cướp vàng ấy, thì cũng bị đứng ở dưới kết cuối ấy. đấy nó không được công bằng lắm theo cô là như thế rồi ok rồi rồi sau chúng ta sẽ chơi tiếp à học tiếp và sau đấy chơi nhé ok rồi goodbye Bye. Bye. Next week. Bye, cô. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Con chào cô. Cô chào các con. Nhớ ôm thi á nha. Ôm thi. <laughs> ôm thi. Ôm thi, ôm thi. Áp lực, áp lực, áp lực. Nhưng mà... Bye cô. Bye các con. Bye cô. Áp lực chuẩn bị lên tới đầu.